Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Viện Hòa bình Hoa Kỳ là một cơ quan do Quốc hội thành lập vào năm 1984, à, phối hợp với các đối tác trên thế giới để phòng ngừa cũng như giải quyết các cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài. Ờ, Viện Hòa bình Hoa Kỳ rất vui được nhiệt liệt hoan nghênh các quý vị đến với sự kiện đặc biệt ngày hôm nay về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam cùng nhau tiến về phía trước. À, trong ờ, nhiều thập niên vừa qua, từ khi cuộc chiến tranh kết thúc, và Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều bước đi quan trọng để xây dựng lòng tin cũng như hàn gắn quan hệ giữa hai nước. Uh, hợp tác của Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng uh, trong quá trình tìm kiếm hải cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh của chúng tôi và chúng tôi uh, luôn luôn biết ơn về mối quan hệ hợp tác mà tiếp tục được diễn ra đến tận ngày hôm nay. Về phần mình thì Hoa Kỳ cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để có thể giải quyết hậu quả bom mìn, chất độc hóa học Ờ, và thượng nghị sĩ Leahy à, đóng vai trò hết sức tiên phong cũng như là lãnh đạo trong quá trình này. Ờ, khi ờ, đến thăm Việt Nam chính thức vào tuần trước thì à, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cũng đã đánh dấu một cái bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước và Bộ trưởng cũng đã nói rằng chúng ta đã đặt nền tảng cho lòng tin, hiểu biết lẫn nhau nhờ mối quan hệ hợp tác lâu dài trong nhiều thập niên giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu Ờ, một cái sáng kiến mới ờ, hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh. Đây là mối quan hệ hợp tác mới giữa Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ. Ờ, mục tiêu của sáng kiến này đó là hỗ trợ cho Việt Nam để có thể tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Và tất cả chúng ta cũng hy vọng rằng những nỗ lực như vậy cũng sẽ khép lại nỗi đau của biết bao gia đình tại Việt Nam. Về phần mình, ờ, Viện à, Hòa bình Hoa Kỳ rất tự hào ờ, có thể công bố một cách chính thức sáng kiến mới của chúng tôi mang tên sáng kiến hòa giải và khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam à, tại à, viện của chúng tôi. À, và sáng kiến này, theo đề nghị của Quốc hội, có mục tiêu đó là thúc đẩy à, đối thoại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua các cuộc thảo luận song phương cũng như là hợp tác à, và trao đổi giao lưu giữa người dân của hai quốc gia. Và cuối năm nay, trong khuôn khổ của sáng kiến này, Viện Hòa bình Hoa Kỳ cũng sẽ tổ chức một sự kiện tiếp nối cuộc thảo luận ngày hôm nay của chúng ta và sẽ tập hợp các gia đình có liên quan tới những nỗ lực tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ để từ đó có thể hiểu rõ hơn những nỗ lực có tác động như thế nào tới con người. chúng tôi rất vui vui uh, uh, có mặt tại đây ngày hôm nay có các diễn giả và các uh, uh, khách mời và chúng ta cũng sẽ bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của thượng nghị sĩ Patrick Leahy thuộc tiểu bang Vermont. Uh, ông có vai trò hết sức quan trọng uh, tại Hoa Kỳ để giải quyết uh, vấn đề hậu quả chiến tranh Việt Nam và chúng ta sẽ không thể có mặt tại đây ngày hôm nay nếu như không có cam kết cũng như vai trò lãnh đạo của ông trong nhiều năm vừa qua và Tiếp sau bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Lê Hy, uh, ờ, Thế trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, uh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sẽ có bài phát biểu. Uh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến là quan chức cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông đã đảm nhiệm nhiều trọng trách trong quân đội của Việt Nam và vào tháng trước thì uh, Thượng tướng uh, Hoàng Xuân Chiến đã được bổ nhiệm là Thứ trưởng Quốc phòng uh, và hiện ông là trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 701 uh, thay thế cho uh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh uh, đã vào hưu uh, vào tháng 4 của uh, năm nay. Và chúng tôi uh, cũng xin nhiệt liệt hoan nghênh uh, và xin chào mừng đại sứ uh, Hà Kim Ngọc uh, có vai trò rất quan trọng với tư cách là đối tác của Viện Hòa Bình và chúng tôi rất mong các quý vị chúng ta sẽ tương tác với chúng tôi trên uh, Twitter uh, với hashtag USA Việt Nam và sau đây tôi uh, xin nhường lời cho thượng nghị sĩ Lê Hy uh, có bài phát biểu khai mạc xin mời ông. Vâng, xin cảm ơn uh, Lisa. Uh, Dạ. Ờ, thực ra tôi ờ, cũng ờ, rất vui và rất tự hào có mặt tại đây ngày hôm nay và xin cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã tổ chức sự kiện này. Tôi trân trọng cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã hết sức quan tâm tới lĩnh vực hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để giải quyết một số những hậu quả khó khăn nhất của cuộc chiến tranh. Tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng À, các đối tác của chúng tôi đến từ Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Việt Nam, à, à, bao gồm người bạn thân của tôi, đó là Đại sứ Hà Kim Ngọc. Và đồng thời tôi cũng xin nhiệt liệt chào mừng các quan chức đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, cũng như là Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Ờ, trước hết tôi xin gửi lời chia buồn và cảm thông tới những người bạn Việt Nam à, vốn đang phải chứng kiến số lượng các ca nhiễm COVID tăng mạnh trong à, một vài tuần vừa qua. Ờ, Hoa Kỳ Ờ, đã hỗ trợ cho Việt Nam và vaccine nhưng mà chúng tôi cho rằng sự hỗ trợ như vậy vẫn chưa đủ và tất cả chúng ta đều phải đối mặt với thách thức chung bởi vì chừng nào ở đâu còn virus thì chừng đó vẫn còn mối đe dọa với người dân ở khắp mọi nơi và ờ, cách đây mới chỉ 5 ngày tại Hà Nội ờ, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã mở ra một chương mới nhất trong mối quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với Việt Nam. À, tôi nhân dịp này xin trân trọng cảm ơn à, Bộ trưởng à, bởi à, điều đó à, đã thể hiện được tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác à, với Việt Nam à, đối với quân đội Hoa Kỳ cũng như quan trọng đối với à, Việt à, đối với đất nước của chúng ta. Và trong 30 năm vừa qua, thì ờ, Hoa Kỳ cũng đã hỗ trợ cho người dân Việt Nam thông qua nhiều chương trình khác nhau, à, những người à, chịu khuyết tật do chiến tranh gây ra. Và đồng thời chúng ta cũng đã hỗ trợ rà phá bom mìn và vật liệu nổ à, và đồng thời tẩy độc dioxin ở các căn cứ quân sự cũ của Hoa Kỳ à, tại Đà Nẵng và Biên Hòa và trong quá trình đó thì chúng ta cũng đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam ờ, mà chúng ta cũng đã à, làm quen, chúng ta cũng đã tin tưởng và tôn trọng. Ờ, và à, ngày hôm nay thì tôi đặc biệt nhớ tới ờ, người bạn của tôi, à, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ông có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hợp tác này Ờ, trước khi uh, Thượng tướng nghỉ hưu và tôi cũng rất mong sẽ tiếp tục được hợp tác với người kế nhiệm của uh, Thượng tướng Vinh, đó chính là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. À, rất xin lỗi thượng tướng nếu như tôi à, phát âm tên của thượng tướng chưa được chuẩn. À, thưa các quý vị, hơn 40 năm vừa qua thì chính phủ Việt Nam cũng đã giúp à, tìm kiếm hàng trăm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh và thậm chí Việt Nam đã hỗ trợ như vậy ngay cả trong những năm tháng chịu cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ. Ờ, và sự hỗ trợ như vậy thì không chỉ làm vơi đi nỗi đau cho bao gia đình của người Mỹ đã mất người cha, người con hay người anh của mình, mà điều đó còn góp phần ờ, tăng cường lòng tin cũng như là thắt chặt mối quan hệ song phương giữa hai nước. Và hiện giờ thì chúng ta ờ, đã thực hiện bước đi đầu tiên để đáp lại sau bao nhiêu năm Việt Nam đã hợp tác tìm kiếm hải cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam. À, và chương trình mà Ờ, Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang ờ, đã ờ, khởi động cách đây ít ngày thì để thể hiện lần đầu tiên Hoa Kỳ đã thực hiện một cách chính thức nỗ lực trong nhiều năm để hỗ trợ chính phủ Việt Nam để tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh và ước tính là có tới hàng trăm ngàn người vẫn còn đang mất tích như vậy. Và ít nhất là trong số đó cũng có rất nhiều uh, dân thường mà cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết được tung tích của họ. Ờ, và uh, điểm quan trọng cần nhấn mạnh ở đây uh, đó là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ là cơ quan chủ trì trong quá trình hợp tác này uh, cùng với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID và điều đó thì cũng đã là một mối minh chứng, là một cái minh chứng về mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã tiến xa như thế nào trong thời gian vừa qua. Và chúng ta cũng biết rằng là có thể nhiều gia đình có thể sẽ không bao giờ tìm thấy người thân, tìm thấy hài cốt của người thân của họ, nhưng chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để có thể cung cấp thông tin à, thông tin cũng như là chuyên môn để giúp chính phủ Việt Nam có thể thực hiện công tác tìm kiếm và quy tập à, hải cốt liệt sĩ và tôi hy vọng tất cả các quý vị đang theo dõi sự kiện ngày hôm nay cũng sẽ có cảm nhận như cá nhân tôi. À, bởi vì cùng hợp tác với nhau, sau cả một thời gian dài, khi mà cuộc chiến đã kết thúc, một cuộc chiến đã trở thành thảm họa với cả hai nước, thì giờ đây chỉ mối quan hệ hợp tác đó đã trở thành hình mẫu cho những cựu thù khác. Và họ có thể đúc kết được những gì mà chúng ta đã và đang làm. Ngày hôm nay, ờ, chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một tương lai sáng lạn hơn khi mà chúng ta cùng đối diện với quá khứ và đồng thời cùng hòa giải. Ờ, và chương mới nhất trong quan hệ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, à, tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh có thể là khó khăn nhất nhưng cũng lại là hoạt động khó khăn ờ, có ý nghĩa nhất. Và tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đại diện cho Hoa Kỳ, Việt Nam và Viện Hòa Bình đã tham gia cùng chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn Thượng nghị sĩ Lê Leahy đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay. À, xin cảm ơn. À, sau đây tôi xin trân trọng kính mời à, Thượng tướng à, um, <clears throat> Hoàng Xuân Chiến có bài phát biểu của mình vâng xin mời à, Thượng tướng. À, kính thưa Ngài Thượng sĩ Patrick Nhân Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ. Kính thưa bà Lizzie Grady, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Kính thưa Đại sứ Hà Kim Ngọc. Kính thưa các quý vị đại biểu và các vị khách quý. Tôi rất chăm chú lắng nghe bài phát biểu khai mạc À, của bà chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Viện Hòa bình Hoa Kỳ và à, bài phát biểu của ngài thượng nghị sĩ Patrick Nehi. Và đúng là cách đây 5 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cùng với Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có những cái bước đi mới trong cái à, hợp tác giữa hai bộ quốc phòng về khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như là hợp tác quốc phòng. Và hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho Bộ Quốc phòng Việt Nam là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 701. Tham dự và phát biểu tại sự kiện trực tuyến khắc phục hậu quả chiến tranh cùng nhau tiến về phía trước do Viện Hòa bình Hoa Kỳ chủ trì tổ chức. Ờ, trước hết là tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, cuộc chiến tranh giải phóng ở Việt Nam đã kết thúc cách đây hơn 45 năm nhưng hậu quả của bom mìn, chất độc hóa học đã và đang còn ảnh hưởng đến sự an toàn, sức khỏe của nhiều người dân, ảnh hưởng đến môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội. Theo thống kê, tổng diện tích ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam khoảng hơn 6 triệu hecta, chiếm 18,71% tổng diện tích lãnh thổ của Việt Nam. Nhiều khu vực bị phun giải chất độc da cam dioxin trong chiến tranh, trong đó có 3 điểm nóng ô nhiễm chất độc dioxin là sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phú Cát với khu lượng ô nhiễm khoảng 700.000 mét khối. Tổn lưu bom mìn đã làm hơn 40.000 người chết, 60.000 người bị thương, trong đó phần lớn nạn nhân là lao động chính trong những gia đình. Hơn 4,8 triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, trong đó có hơn 3,2 triệu người là nạn nhân chất độc da cam dioxin, bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em hiện có cuộc sống rất khó khăn và đang phải cố gắng nỗ lực để vươn lên. Công tác khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học sau chiến tranh đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng, xác định là nhiệm vụ cấp bách, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện mục tiêu để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân, làm sạch môi trường, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, ngay từ năm 2017, chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả chiến tranh do chính Thủ tướng Chính phủ là trưởng ban chỉ đạo. Bên cạnh các nỗ lực cố gắng của Việt Nam, trong những năm qua đã có 6 nước và 14 tổ chức quốc tế hợp tác với Việt Nam trong triển khai nhiều hoạt động về khắc phục hậu quả của bom mìn chất độc hóa học đối với con người và môi trường. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Séc, Đức, Pháp, New Zealand, Vương quốc Anh, Israel và cảm ơn các tổ chức quốc tế như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Quỹ Phốt, Công ty Hatfield Canada, Công ty Shimidu Nhật Bản, Tổ chức nhóm cố vấn mìn, Tổ chức viện trợ Nhân dân Na Uy, Trung tâm giả phí giả phá mìn nhân đạo quốc tế Geneva triển khai các chương trình và kế hoạch quốc gia giai đoạn 2010-2020, Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng trong hợp tác với Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế về khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học sau chiến tranh. Kết quả nổi bật là đã hoàn thành dự án xử lý xóa được một điểm nóng bị ô nhiễm nghiêm trọng chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng năm 2018 và đã bắt đầu khởi động dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa khởi động dự án hỗ trợ chăm sóc cho người khuyết tật ở 8 tỉnh bị phun giải năng chất độc da cam từ nguồn vốn ODA không hoàn lại của Hoa Kỳ với sự chứng kiến của lãnh đạo chính phủ Việt Nam cùng ngài Patrick Nehi, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và ngài đại sứ Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ năm 2019. Với dự án này, ngày 20 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Cùng với đó là kết quả hợp tác giữa Việt Nam với Hoa Kỳ trong nâng cao năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam theo bản ghi nhớ giữa Ban chỉ đạo 54 của Việt Nam với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ký năm 2013. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này đã minh chứng cho quan hệ hợp tác tốt đẹp và là hình mẫu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Tại diễn đàn trực tuyến hôm nay, thay mặt cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 701, tôi bày tỏ lời cảm ơn chân thành với chính phủ, quốc hội và nhân dân Hoa Kỳ đã cùng với Việt Nam tổ chức nhiều hành động có ý nghĩa quan trọng trong khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học dioxin ở Việt Nam. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ngài Patrick Leahy, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vì những nỗ lực mạnh mẽ và có hiệu quả trong hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam thời gian qua. Cũng nhân dịp này, tôi xin thông báo với quý ngài là trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 29 tháng 7 vừa qua, ngài Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng tái cam kết phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, những kết quả và nỗ lực cố gắng của chúng ta đã đạt được là rất quan trọng nhưng mới chỉ là bước đầu. Khối lượng, diện tích ô nhiễm bom mìn còn rất lớn khoảng hơn 6 triệu hecta với điểm nóng lớn nhất về ô nhiễm dioxin ở khu vực sân bay Biên Hòa gấp 5 lần sân bay Đà Nẵng mới bắt đầu được triển khai thực hiện dự kiến có thể mất 10 năm mới hoàn thành cho mới chỉ đảm bảo được nguồn lực là 183 trên khoảng 500 triệu USD. Hiện nay Việt Nam vẫn còn hơn 3,2 triệu nạn nhân chất độc da cam dioxin cần được tiếp tục chăm sóc sức khỏe và bảo đảm việc làm và cuộc sống an lành. Hôm nay là lần thứ hai kể từ năm 2019, Viện Hoa Bình Hoa Kỳ cùng với các cơ quan liên quan tổ chức diễn đàn trực tuyến có ý nghĩa hết sức quan trọng này. Tôi trân trọng cảm ơn Viện Hòa Bình Hoa Kỳ đã mời tôi tham dự, đồng thời đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn trực tuyến hôm nay. Đây là dịp để các cơ quan, các nhà quản lý, các nhà khoa học chuyên gia của Hoa Kỳ và Việt Nam hiểu rõ hơn những kết quả nổi bật đã đạt được trong hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ và xác định phương hướng trong tương lai để thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa hai bên về lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học cùng với hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích sau chiến tranh ở Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, chúng ta không thể viết lại được lịch sử, nhưng chúng ta hãy cùng hành động để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Với tình hình đó, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 7.1 của Việt Nam mong muốn Ngài Patrick Nehi, Viện Hòa Bình, Hòa Bình Hoa Kỳ và các cơ quan chức năng có liên quan cùng các quý vị. Một là tiếp tục tái khẳng định và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn chất độc hóa học dioxin như cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vừa gặp nhau hội đàm vừa qua. Hai là đưa ra những đề xuất và giải pháp mới có tính đột phá nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác để thực hiện có hiệu quả cao hơn, nhanh hơn trong phạm vi có thể để khắc phục nhanh chóng và hiệu quả hậu quả của bom mìn và chất độc hóa học dioxin tại Việt Nam. Ba là trước mắt chúng tôi thiết tha đề nghị tiếp tục huy động đảm bảo nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý toàn bộ khu vực sân bay Biên Hòa tiếp tục mở rộng và có hình thức phù hợp hiệu quả hơn để chăm sóc y tế việc làm cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam được vươn lên và không bị bỏ rơi ở phía sau. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả để hợp tác tăng tốc độ giả phá bom mìn ở Việt Nam trong cái diện tích hơn 6 triệu hecta bị phơi nhiễm. Tôi hy vọng với những diễn đàn tiếp theo, chúng ta sẽ vui mừng đón nhận những kết quả tốt đẹp và to lớn hơn trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học dioxin sau chiến tranh, góp phần không ngừng vào phát triển quan hệ đối tác toàn diện tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Và tôi xin hứa sẽ tiếp tục kế nhiệm người tiền nhiệm của tôi là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh để hợp tác với phía Hoa Kỳ tiếp tục khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam ngày càng thiết thực và đạt hiệu quả cao hơn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý vị đại biểu. Xin chúc là cuộc gặp của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn. Excellency, Mr. Vâng, Deputy. Xin thưa Thứ trưởng, Ờ, Hoàng Xuân Chiến một lần nữa xin cảm ơn Thứ trưởng đã tham gia cùng với chúng tôi ngày hôm nay ờ, và đã có bài phát biểu. Ờ, chúng tôi sau đây xin nhường lời cho Đại sứ Jasmus, à, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Viện Hòa bình Hoa Kỳ sẽ điều hành phiên tiếp theo. vâng, xin nhường lời cho Đại sứ Moose. Vâng, xin trọng cảm ơn à, và à, Liz Grant. À, buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cũng Uh, that brings to uh, À, điều hành ở ờ, phiên đầu tiên à, thảo luận để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn à, Việt Nam và Hoa Kỳ à, sẽ phối hợp với nhau như thế nào để hợp tác à, giải quyết các cái hậu quả của chiến tranh. Uhm, chúng tôi rất vui ngày hôm nay có hai nhà ngoại giao à, hàng đầu, à, tất cả đều à, có vai trò rất là quan trọng để trao đổi về nội dung này. Đầu tiên đó là đại sứ Hà Kim Ngọc, à, đại sứ của Việt Nam à, tại Hoa Kỳ. À, à, ông à, đã đảm nhiệm một vai trò hết quan trọng trong quá trình thúc đẩy uh, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ uh, và um, uh, đại sứ Hà Kim Ngọc uh, cũng đã từng là thứ trưởng uh, Bộ Ngoại giao uh, và uh, À, đại sứ cũng đã công tác tại Hoa Kỳ à, từ lâu tại San Francisco và À, xin nhiệt liệt hoan nghênh à, đại sứ đã quay trở lại cùng với chúng tôi. À, tiếp theo đó là à, ngài Christopher Klein hiện nay là đại biện lâm thời của Hoa Kỳ tại à, Hà Nội. À, à, ông cũng đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong à, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ à, và ông cũng là vụ phó vụ phụ trách liên quan đến Mông Cổ và Trung Quốc và đồng thời ông cũng đã đảm nhận nhiều vai trò tại Paris, à, Baghdad, Bắc Kinh, à, Kasparat à, và à, đồng thời phái đoàn của Hoa Kỳ tại à, New York. À, trước khi chúng ta bắt đầu, à, tôi cũng xin chia sẻ với các quý vị một chút về cảm nhận của cá nhân tôi à, về à, tại sao tôi lại coi trọng à, sự kiện à, cũng như là sáng kiến như thế này. Ờ, khi mà tôi mới trở thành nhà ngoại giao trong ờ, Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ thì tôi đã dành 3 năm trong ờ, quãng đời đầu tiên của mình khi công tác tại Việt Nam. Đầu tiên tôi đã được cử đến công tác tại miền Trung Việt Nam, tại Quảng Ngãi và một số bạn có thể còn nhớ sự kiện thảm sát Mỹ Lai đã diễn ra tại Quảng Nam. Và tôi đã đến Quảng Ngãi vào tháng riêng của năm 1969 ngay khi mà vụ thảm sát được đưa tin trên báo chí quốc tế. Và sau đó thì tôi tôi đã quay trở lại làm việc tại à, Tổng lãnh sự à, của Hoa Kỳ tại Đà Nẵng à, và tôi biết rằng là lãnh sự quán chúng tôi thì cũng không nằm quá xa khỏi sân bay quân sự của Hoa Kỳ tại Đà Nẵng và rất nhiều máy bay ở đó thì cũng đã phun giải chất độc da cam trong giai đoạn này. Và vào năm 73 thì tôi cũng đã quay trở lại Quảng Ngãi trong một khoảng thời gian ngắn sau khi đã ký hiệp định hòa bình Paris. Và lúc đó thì tôi đóng vai trò là sĩ quan liên lạc với Ủy ban Kiểm soát Quốc tế để theo dõi dõi việc đình chiến. Và phải đến năm 2014 thì à, cuối cùng tôi mới có thể quay trở lại Việt Nam à, một lần nữa. À, và lúc đó thì tôi và vợ của tôi đã dành 3 tuần không thể nào mà quên được đi từ Bắc đến Nam của Việt Nam. Nhưng mà có một điều hết sức đặc biệt ở đây là hậu quả chiến tranh chúng tôi thấy vẫn còn hiển hiện ra trước mắt của mình, đặc biệt là trong à, à, vấn đề à, người Việt Nam phải gánh chịu hậu quả à, sau chiến tranh Ờ, và có hai địa điểm mà tôi quyết tâm phải đến. Ờ, đầu tiên đó là khu chứng tích Xuân Mỹ tại tỉnh Quảng Ngãi mà tôi cũng biết ờ, lúc đó là có rất nhiều các cựu binh Mỹ cũng như các tổ chức cựu binh của Hoa Kỳ cũng đã có những đóng góp ở đây để phát triển khu vực này. Và điểm thứ hai đó chính là bảo tàng chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh. đây là một bảo tàng mà đã cho chúng ta thấy mức độ tàn phá khủng khiếp như thế nào của chiến tranh và đồng thời người dân phải tiếp tục sống chung với hậu quả của chiến tranh như thế nào nhưng uh, uh, điều mà khiến chúng tôi uh, uh, cảm thấy ngạc nhiên nhất trong uh, chuyến đi của chúng tôi đó là gì à, dù đi đến đâu à, dù à, ở thời điểm nào thì chúng tôi vẫn không có cảm giác là bị xa lánh hay là bị hắt hủi đó là điều điểm mà khiến cho chúng tôi cực kỳ ngạc nhiên đến đâu chúng tôi cũng được đón chào chúng tôi cũng được hoan nghênh không có cảm giác bị xa lánh hoặc là bị hắt hủi gì hết và đó cũng là một cái minh chứng đầy sinh động về tấm lòng bao dung của người dân Việt Nam và điều đó cũng đã khiến cho tôi có sự can đảm cũng như hy vọng là hai nước à, sẽ cùng phối hợp với nhau để có thể giải quyết được cái hậu quả của cuộc chiến tranh. Ờ, còn à, bây giờ thì à, tôi xin bắt đầu với câu hỏi dành cho Đại sứ Hà Kim Ngọc. câu hỏi của tôi dành cho đại sứ như sau. Thưa đại sứ là chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm rồi. Vậy thì vấn đề hậu quả chiến tranh nằm ở đâu trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và tại sao uh, việc Hoa Kỳ hỗ trợ tìm kiếm cũng như là quy tập hải cốt lịch sử Việt Nam trong chiến tranh lại quan trọng ạ? Thưa đại sứ. Uh, vâng, xin à, cảm ơn đại sứ Jasmus à, đã giới thiệu cá nhân tôi và đồng thời cũng đã chia sẻ với chúng tôi à, những trải nghiệm của ông với Việt Nam trong cả một khoảng thời gian dài, cả trong chiến tranh cũng như là trong thời bình. Uh, ờ, thưa ờ, các quý vị, thưa Um, uh, thượng nghị sĩ uh, Patrick Leahy, thưa các uh, quý vị, uh, thưa bà Liz Grant, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viện Hòa bình Hoa Kỳ, uh, thưa um, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, uh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, uh, thưa các vị khách quý, thưa các uh, quý vị. Uh, trước hết thì uh, tôi uh, xin uh, uh, bày tỏ À, cảm ơn à, sâu sắc của tôi tới à, thượng nghị sĩ Patrick Lahey đã có vai trò à, lãnh đạo tuyệt vời. À, ở Việt Nam thì chúng tôi gọi là à, bác Lahey và bất kỳ khi nào mà có vấn đề với bố mẹ thì người ta sẽ gọi là à, bác à, Batman à, để hy vọng là ông Batman sẽ đến và sẽ bảo vệ cho các cháu để không bị bố mẹ bắt nạt. À, vâng, tôi cũng xin trọng cảm ơn. À, um, bà Lise Grande, à, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, à, Viện à, Hòa bình Hoa Kỳ cũng như tất cả các quý vị đang tham gia cùng với chúng tôi trong sự kiện ngày hôm nay. Tôi cũng xin dành à, một vài phút à, nhân dịp này xin chúc mừng à, đội Olympic Việt Nam và đã có những thành tích tuyệt vời tại Tokyo trong uh, Olympic. À, và tiếp theo thì tôi cũng xin chia sẻ với các quý vị một số những tin vui Ờ, trong buổi sáng ngày hôm nay thì ờ, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Hoa Kỳ mà Việt Nam ờ, thì cũng đã có một bước tiếp tiến tiếp theo ở trong ờ, cuộc chiến chống Covid tại Việt Nam. Và thay mặt cho chính phủ và người dân Việt Nam, ờ, tôi xin bày tỏ ờ, sự cảm ơn, sự cảm kích của chúng tôi với chính phủ, người dân Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho chúng tôi với sự hỗ trợ gồm có 5 liều triệu 5 triệu liều vaccine và có thể nó sẽ càng đừng thúc đẩy chương trình tiêm chủng của chúng tôi trong những ngày vừa qua và Ờ, sẽ có thêm nhiều ờ, thuốc men cũng như là trang thiết bị y tế và ờ, vaccine từ Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam và điều đó cũng thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia như thượng nghị sĩ Lahey vừa trình bày À, có thể nói uh, giúp đỡ bạn lúc khó khăn chính là uh, một người bạn tốt uh, và cũng có một cái tin vui nữa mà tôi muốn chia sẻ với các quý vị và thượng nghị sĩ Leahy cũng đã đề cập đến uh, đó chính là Bộ trưởng Quốc phòng uh, Lloyd Austin trong chuyến thăm chính thức của mình đến Hà Nội cũng đã chứng kiến lễ ký kết MOU uh, về hợp tác uh, để có thể uh, tìm kiếm và quy tập uh, các uh, liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Uh, đây cũng là một bước tiến hết sức quan trọng uh, một mốc son trong mối quan hệ giữa hai nước và điều đó cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ uh, trong cả một chặng đường dài uh, kể từ khi mà chúng ta phải đối mặt với hậu quả của chiến tranh. Thưa tất cả các quý vị, thưa quý bà quý ông, À, và trong chương mới của mối quan hệ hợp tác đã được bình thường hóa, một lĩnh vực hợp tác mà đã chứng kiến rất nhiều những cái nỗ lực à, không mệt mỏi và bền bỉ của cả hai bên, đó chính là giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh. Và chúng tôi và chúng ta ở đây hoàn toàn có thể tự hào là đây chính là một cái điểm sáng, một mốc son trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. À, và thành tựu của chúng ta trong lĩnh vực này cũng đã tạo ra có một vai trò hết sức quan trọng là tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác tiếp theo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và thậm chí quan trọng hơn uh, những thành tựu này uh, thì còn giúp chúng ta có thể hàn gắn vết thương chiến tranh và đồng thời có thể đẩy mạnh hơn nữa quá trình hòa giải và sự tin tưởng giữa hai quốc gia tạo ra à, một cái nền tảng vững chắc lâu dài để làm sâu sắc hơn mối quan hệ ờ, trong ờ, những thập niên tới đây và ở đây à, hai quốc gia của chúng ta cũng đã lựa chọn hợp tác với nhau ờ, giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh và coi đó là một hình mẫu để từ đó chúng ta có thể trở thành từ cựu thù trở thành những người bạn À, gần gũi à, và ờ, chúng tôi cũng đang hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ để có thể à, tìm kiếm quân nhân mất tích tại Việt Nam và chính phủ và người dân Việt Nam cũng đã nỗ lực để tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh và đồng thời chúng tôi cũng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như thượng tướng hoàng Xuân chiến đã nêu trong bài phát biểu của mình và đồng thời vẫn còn rất nhiều việc mà chúng ta cần phải làm cho đến đề hiện hiện tại thì còn có hơn 200.000 uh, ờ, trường hợp uh, uh, các uh, chiến sĩ Việt Nam uh, mất tích và vẫn chưa tìm được uh, thông tin và À, hiện nay vẫn còn có rất nhiều trường hợp mà liệt sĩ chưa được xác định thông tin và điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải à, vượt qua thách thức này một thách thức hết sức là phức tạp à, do thiếu thông tin à, và đồng thời có sự thay đổi liên quan đến à, Ờ, công nghệ liên quan đến ờ, ờ, địa bàn hoặc là về mặt địa lý. trong bối cảnh như vậy, việc thỏa thuận hợp tác sẽ giúp cho chúng tôi có thể tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ Việt Nam và đây cũng sẽ là một cái động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. thưa các quý vị, thưa các vị khách quý, thưa các quý ông quý bà, trong nhiều năm, Hoa Kỳ Ờ, cũng đã hợp tác ờ, hiệu quả với Việt Nam ờ, để giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh. Nhưng trong bối cảnh như vậy, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để tìm kiếm và quy tập các liệt sĩ hải quân liệt sĩ Việt Nam có vai trò hết sức là quan trọng và đây cũng là một trong những biểu tượng hết sức quan trọng trong quá trình hòa giải và điều đó nó cũng sẽ là phần khó khăn nhất bởi vì còn và hiện nay chúng ta thấy là còn hàng triệu à, bà mẹ sau 50 năm à, vẫn chưa có cơ hội để à, có một đêm được ngủ ngon bởi hàng đêm vẫn còn nghĩ đến những người con của mình, à, người chồng của mình à, và người thân của mình à, vẫn còn à, à mất tích và chưa được trở về với gia đình. Ờ, và trong ờ, trái tim và khối hóc của những bà mẹ anh hùng thì chiến tranh ờ, bây giờ đã trở thành quá khứ hòa bình nhưng thực sự vẫn chưa đến được với họ và đội thứ hai chúng ta cũng thấy rằng là nỗi đau vẫn còn đó khi mà họ vẫn chưa thể tìm được người người thân của mình hải cốt của liệt sĩ chưa về được với người thân của họ và gia đình của họ và ở Việt Nam ngay từ đầu Ờ, thì ờ, chúng tôi cũng ờ, đã có một chính sách hết sức rõ ràng để hỗ trợ cho Hoa Kỳ tìm kiếm các quân nhân. Chúng tôi hướng tới tương lai và gạt quá khứ sang một bên để hướng đến tương lai. Và đồng thời chúng tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ đã Ờ, có ờ, những hoạt động ờ, hỗ trợ nhân đạo cũng như hợp tác với chúng tôi và đồng thời chúng tôi có sự chia sẻ với những người bạn bè Hoa Kỳ để có thể hiểu rõ hơn về những cái nỗi đau và mất mát của cả hai bên một lần nữa. Thay mặt cho chính phủ và người dân Việt Nam từ đáy lòng mình, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ. tôi Xin đặc biệt cảm ơn sự quan tâm uh, mà các cơ quan của Hoa Kỳ đã dành cho sáng kiến này, à, đặc biệt đó là bác Lahi, à, ờ, à, ờ, chị Lisa, à, cũng như rất nhiều những người bạn và các đối tác của Việt Nam và những người bạn bè của chúng ta tại Hoa Kỳ nữa. À, tôi cũng xin trọng cảm ơn à, Thượng nghị sĩ John McCain, cố Thượng nghị sĩ John McCain, à, đời Thượng nghị sĩ à, John Kerry, à, ông Amir Griffith, à, Phó Thủ tướng à, Nguyễn Cơ Thạch, À, Thứ trưởng Lê Mai, uh, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, uh, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và rất nhiều uh, các quý vị khác nữa. Uh, À, với tầm nhìn, với sự can đảm à, thì tất cả chúng ta đều có thể có những sự đóng góp quan trọng để giải quyết à, hậu quả chiến tranh à, và chúng ta có thể sự thúc đẩy quá trình hòa giải và hàn gắn vết thương chiến tranh và giúp cho mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới. À, tôi tin tưởng rằng à, sự kiện của chúng ta ngày hôm nay cũng sẽ đánh dấu một cái bước khởi đầu à, để có thể à, triển khai hợp tác à, giữa hai bên liên quan đến việc à, hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam và tôi rất mong các cơ quan đặc biệt là cơ quan USAID cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ cũng sẽ dành nguồn lực à, để à, Ờ, thành lập trung tâm uh, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam uh, về công nghệ để có thể xác định thông tin uh, các hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Uh, với quyết tâm uh, cũng như nỗ lực của cả hai bên thì chúng ta có thể sẽ hướng đến một hòa bình, một nền hòa bình uh, và mối quan hệ gần gũi hơn và đem lại uh, và làm vơi đi nỗi đau của biết bao bà mẹ Việt Nam cũng như những gia đình của họ uh, khi mà họ có thể uh, đón được người thân của mình quay trở về và chúng ta uh, hãy nỗ lực uh, cho đến khi mà chúng ta có thể tìm thấy uh, những liệt sĩ cuối cùng khi được họ hồi hương và trở về với gia đình của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị. Và vâng, xin cảm ơn Ngài Đại sứ uh, đã chia sẻ với chúng tôi uh, một giai đoạn lịch sử giữa Việt Nam và Hoa Kỳ Ờ, có liên quan ờ, đến ờ, vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh và đồng thời cũng như là hỗ trợ hai bên để chúng chúng ta có thể hiểu rõ sáng kiến mới này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ hợp tác như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn đại sứ. Còn bây giờ thì tôi cũng xin chuyển lời tiếp theo cho đại biện lâm thời Hoa Kỳ. Nhìn từ góc độ của Hoa Kỳ thì ông có thể đánh giá như thế nào? does this new effort Ờ, về những cái nỗ lực uh, mới uh, trong tổng thể mối quan hệ của chúng ta cũng như là kỳ vọng mà chúng ta sẽ đạt được ở đây là gì kết quả chúng ta sẽ đạt được ở đây là gì vâng uh, xin cảm ơn đại sứ Moose uh, và có thể nói rất là phù hợp uh, trước hết là tôi cũng uh, xin trọng cảm ơn uh, bà Liz uh, và Viện Hòa bình Hoa Kỳ uh, đã tổ chức sự kiện hết sức quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay và uh, một lần nữa xin cảm ơn uh, thượng nghị sĩ Leahy uh, đã có những cam kết uh, trong nhiều thập niên vừa qua để hàn gắn xây dựng và tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. À, có thể nói tất cả chúng ta đều biết ơn thượng nghị sĩ. À, nếu không có thượng nghị sĩ, chắc hẳn là chúng ta sẽ không đạt được những bước tiến như vậy trong những năm vừa qua. À, thưa à, đại sứ Mus à, à, xin à, à cảm ơn à, đại sứ cũng đặt câu hỏi với chúng tôi ở đây à, và cũng xin cảm ơn à, thượng nghị sĩ, à, xin lỗi thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, à, rồi nhà đại Simonson và à, đại sứ Ngọc đã tham gia cùng với chúng tôi. Có thể nói sáng kiến hỗ trợ Việt Nam Nam tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh à, phù hợp với mối quan hệ hợp tác giữa hai bên à, trong giải quyết à, vấn đề hậu quả chiến tranh. Có thể nói à, rất là phù hợp à, với quá trình hợp tác vốn đã kéo dài trong nhiều năm giữa hai bên để từ đó chúng ta có thể à, hàn gắn cũng như là giải quyết được những cái vấn đề hậu quả của chiến tranh. À, và cơ quan kiểm kê tù binh à, à và người mất tích của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hay gọi là DPAA ờ, và các tổ chức ờ, tiền nhiệm trước đây thì cũng đã bắt đầu quá trình tìm kiếm quân nhân bị mất tích ờ, trong chiến tranh từ năm 1985 và chính những nỗ lực như vậy cũng đã có ý nghĩa hết sức to lớn đối với các gia đình và người thân của hơn 729 quân nhân mất tích đã được xác định thông tin kể từ khi chúng ta bắt đầu sự kiện này và Việt Nam gần đây thì cũng đã Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ tại sân bay Gia Lâm, đúng ở nơi mà tù binh chiến tranh Hoa Kỳ lần đầu tiên đã hồi hương cách đây khoảng 50 năm. À, đối với tôi đó là một sự kiện hết sức là xúc động, à, bởi vì mặc dù trong bối cảnh Covid mà Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ cho Hoa Kỳ để tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích, ngay cả khi mà à, không thể uh, các đối tác Hoa Kỳ không thể cùng tham gia, nhưng mà điều đó cũng đã thể hiện rõ uh, cam kết thực sự của Việt Nam với mối quan hệ hợp tác này. Chúng tôi xin trọng cảm ơn các bạn ờ, và ờ, nguyên đại sứ Quentin Brink và các đại sứ khác thì cũng đã liên tục ờ, nhấn mạnh rằng Ờ, nỗ lực tìm kiếm và quy tập các uh, ờ, uh, ờ, hải cốt như vậy uh, và những nỗ lực của chúng ta trong việc uh, uh, giải quyết uh, hậu quả của chiến tranh uh, đặt nền tảng cho mối quan hệ hợp tác này uh, và có thể nói rằng uh, tất cả sẽ không thể đạt được nếu như chúng ta không có được uh, sự hợp tác hiệu quả như vậy uh, trong nhiều thập niên vừa qua về vấn đề giải quyết hậu quả uh, của chiến tranh uh, và nhờ vậy mà mối quan hệ hợp tác an ninh uh, cũng như là mối quan hệ từ an ninh đến thương mại chúng ta đã à, phát triển mạnh mẽ. Và đây thì tôi cũng muốn à, nêu ờ, về các cái dự án hợp tác hiệu quả à, về giải quyết hậu quả chiến tranh vào năm 1993 thì Hoa Kỳ à, đã bắt đầu quá trình à, giả phá bom mìn tại miền Trung Việt Nam và những chương trình này hiện nay vẫn còn đang được tiếp diễn à, và <clears throat> hiện nay thì sứ quán chúng tôi vẫn đang tiếp tục theo dõi à, các hoạt động này và cũng đã thấy có rất nhiều những cái tiến bộ đã đạt được và giúp cho à, người dân Việt Nam được an toàn à, và đồng thời đảm bảo được cuộc sống cũng như là thúc đẩy sự phát triển kinh tế của mình à, nhờ những cái nỗ lực à, rạp phá bom mìn và <clears throat> vào năm 2018 thì à, USAID cũng đã hoàn tất một dự án à, tẩy độc dioxin à, kéo dài trong nhiều năm tại sân bay quốc tế Đà Nẵng à, và giúp cho sân bay này cũng như là <clears throat> các khu vực xung quanh được an toàn và từ đó tăng cường thúc đẩy cơ hội kinh tế cho người dân của thành phố Đà Nẵng. Ờ, nhưng mà chúng tôi cũng không dừng lại ở đó, mà hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai một dự án kéo dài 10 năm uh, tại uh, sân bay quốc tế uh, sân bay uh, Biên Hòa ở phía nam của Việt Nam để tiếp tục uh, uh, tẩy độc dioxin. Uh, và uh, hiện nay thì cả hai bên cũng đang phối hợp với nhau để giải quyết những thách thức mới trong đó có COVID-19 uh, và tôi cũng hy vọng rằng là uh, sớm chúng ta cũng sẽ trao đổi các đoàn cựu binh ờ, trực tiếp à, sau khi mà chúng ta đã khắc phục được COVID-19 này. Có thể nói đó là những cái ờ, bằng chứng rất hiệu quả, à, đầy xúc động ờ, cho chúng ta thấy được quá trình hòa giải dành cho các quân nhân cũng như các gia đình của họ, của cả hai bên. À, và cuối cùng thì tôi cũng xin báo cáo một chút về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Hà Nội vào tuần trước. Các quý vị cũng đã biết rằng là hòa giải và các các vấn đề hậu quả chiến tranh thì <clears throat> à, cũng có ờ, những đặc thù riêng của nó và đây thì ờ, bộ trưởng quốc phòng phan văn giang và bộ trưởng austin cũng đã trao đổi thông tin và ờ, các Ờ, nội dung có liên quan đến ờ, các trường hợp ờ, quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc họp của mình và chúng tôi hy vọng rằng cơ quan kiểm kê tù binh người mất tích, tù bộ quốc phòng Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích để đem lại những kết quả trong thời gian tới để khỏa lấp những nỗi đau cho biết bao gia đình Việt Nam và ở đây chúng ta không chỉ là trao đổi mà chúng ta còn phối hợp với nhau thông qua một bản ghi nhớ nhớ đã được ký kết à, với Ban chỉ đạo 515 để hỗ trợ cho à, Việt Nam tiếp tục à, tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ. Và Bộ trưởng Austin cũng đã chứng kiến lễ ký kết này cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và đó cũng là bước tiếp theo để chúng ta có thể làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh và có thể nói đó cũng là à, một sự ghi nhận tất cả những gì Việt Nam đã làm từ năm 1985 để giúp chúng ta có thể tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích. Vâng, à, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng à, đối với Hoa Kỳ chúng tôi sẽ tiếp tục Ờ, hỗ trợ và ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập ờ, và uh, hợp tác của chúng ta trong lĩnh vực này uh, sẽ uh, là một nền tảng vững chắc uh, để tạo ra niềm tin uh, cũng như là tương lai của chúng ta sẽ thành công trong tương lai. Uh, một lần nữa xin cảm ơn uh, đại sứ uh, Morse. Vâng, xin cảm ơn uh, đại biện uh, Klein đã chia sẻ với chúng tôi. Ờ, đã cho chúng ta thấy một cái khuôn khổ hợp tác ờ, mà chúng ta đã xây dựng cùng nhau trong nhiều năm vừa qua liên quan đến vấn đề ờ, giải quyết hậu quả chiến tranh. xin cảm ơn đại biện uh, Klein. Và chúng ta cũng thấy rằng là ngay cả trong bối cảnh Covid hiện nay, vâng. ờ, đối tác Hoa Kỳ không tham gia được, nhưng những người bạn Việt Nam chúng ta vẫn tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi để tìm kiếm các quân nhân Hoa Kỳ mất tích à, tại Việt Nam tôi cho rằng à, đó là à, một cái minh chứng hết sức à, mạnh mẽ cho cam kết cũng như hợp tác à, của Việt Nam. À, thưa các quý vị, à, bây giờ tôi cũng muốn quay trở lại với đại sứ Ngọc. À, đây chúng ta vẫn còn một vài phút nữa. À, tôi cũng muốn đặt câu hỏi với đại sứ Ngọc Ờ, tôi biết là đại sứ cũng đã tham gia uh, rất mà sâu sắc uh, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam uh, và đồng thời chúng tôi cũng thấy rằng là chính sách cũng đã có sự thay đổi trong những năm vừa qua. Thế thì uh, À, sắc thái của mối quan hệ chúng ta ở đây là như thế nào à, và với cương vị à, của đại sứ tại Washington hiện nay thì nó có khác à, với trước đây hay không ạ? Thưa đại sứ, vâng, xin à, cảm ơn uh, uh, Brian đã có câu hỏi rất là thú vị. Tôi cho rằng là chúng ta cũng đã chứng kiến một cái mối quan tâm lớn hơn uh, từ phía Hoa Kỳ, uh, cũng như là chính quyền của Hoa Kỳ, Quốc hội, uh, rồi các tổ chức phi chính phủ, rồi các tổ chức cựu binh uh, và uh, người dân à, thuộc mọi thành phần đối với Việt Nam à, và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương à, và cho dù đi đến đâu và <clears throat> khi mà chúng tôi gặp gỡ người dân Hoa Kỳ thì họ cũng đều có một cái điểm rất là thú vị nói về Việt Nam à, có thể là họ nói về chuyến đi đến Việt Nam với tư cách là à, du khách hoặc là người thân của họ con trai con gái của họ làm việc tại Việt Nam với tư cách là những người tình nguyện họ đều có những câu chuyện rất là vui để nói về Việt Nam cho nên tôi cảm thấy rất may mắn khi mà Ờ, có sự ủng hộ mạnh mẽ như vậy, tuyệt vời như vậy ờ, từ phía Hoa Kỳ, từ phía hành pháp, lập pháp, ờ, cũng như là các tổ chức xã hội, cũng như là người dân thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Vâng, xin cảm ơn Ngài Đại sứ. À, tôi cũng rất là xúc động trước những gì mà mà đại sứ vừa chia sẻ với chúng tôi ở đây. Vâng, xin à, cảm ơn đại sứ rất là nhiều và chúng tôi cũng rất mong muốn sẽ sớm được đến Việt Nam. À, có thể nói là tất cả những điều đó thì nó cũng đã phản ánh à, mối quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ và nhân dân hai nước. À, chúng ta đã vượt qua được những cái nỗi đau của chiến tranh. Vâng, thưa à, đại biện à, Klein, chúng tôi cũng có một số các câu hỏi bởi vì mình vẫn còn một vài phút nữa Ờ, tuần trước thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ờ, Lloyd Austin đã có viếng chuyến thăm chính thức ờ, thành công tại Việt Nam. Vậy thì ngài có thể cho chúng tôi biết xem là trong chương trình nghị sự chúng ta thì tiếp theo sẽ là gì? vâng, chúng ta nói về thời điểm hết sức quan trọng hiện nay. Vâng. Ờ, về ờ, thời gian thì tôi cho rằng ờ, đây cũng là lúc rất là tuyệt vời bởi vì Việt Nam hiện nay cũng đang phải đối mặt với Covid và đang phòng chống Covid. À, tuy nhiên thì Việt Nam cũng đã nỗ lực để đón chào Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ um, trong chuyến thăm chính thức của mình và chúng ta thấy là Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thì cũng đã chứng kiến lễ ký kết và um, như tôi đã nói tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam và đồng thời chúng ta cũng nhấn mạnh đến một điểm nữa đó chính là tầm quan trọng uh, của vấn đề hậu quả chiến tranh uh, nó cũng đã tạo ra sắc thái cho tất cả các cái uh, cuộc gặp của bộ trưởng quốc phòng hoa kỳ uh, với các đối tác, uh, với các đối tác trong đó có chủ tịch nước có thủ tướng và tất cả chúng ta cũng đã thấy rằng là uh, điều đó cũng đã được nhắc đến rất nhiều trong các cuộc họp cấp cao uh, và ở đây chúng ta thấy uh, hợp tác trong lĩnh vực này chính chính là nền tảng để chúng ta có thể mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong uh, các cái cạnh cách nhau uh, và chúng ta cũng đã thực hiện các công việc thực tế trên hiện trường uh, cùng nhau ờ, để Ờ, cùng hướng đến một cái nền tảng vững chắc hơn cho mối quan hệ này. Tôi cho rằng đối với cả hai bên thì ờ, chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều kết quả về các vấn đề thực tế này và từ đó chúng ta có thể sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác. Vâng, xin cảm ơn. Chúng ta cũng sắp sửa hết thời gian cho viên một ạ. Vâng, ờ, chúng ta có thể sẽ tiếp tục những công việc lớn như vậy trong các lĩnh vực khác nữa, có ý nghĩa không chỉ là ở cấp độ quốc gia và cả khu vực nữa, hợp tác song phương và Bộ trưởng Quốc phòng thì cũng đã đề cập đến một số vấn đề có liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực Biển Đông. Và cũng đã đề cập đến uh, mối quan hệ hợp tác kinh tế và rất nhiều các cái kết cạnh khác trong mối quan hệ này. Và tôi cho rằng uh, đó cũng là những sắc thái rất là tích cực trong mối quan hệ giữa hai bên Việt Nam và Hoa Kỳ và tất cả đều dựa trên việc giải quyết hiệu quả hậu quả của chiến tranh. Vâng, xin cảm ơn uh, đại biện uh, uh, và tôi cũng xin khép lại uh, phần uh, trao đổi đầu tiên với hai vị khách mời ngày hôm nay tại đây. Uh, xin cảm ơn đại sứ Hà Kim Ngọc cũng như là đại biện uh, Klein uh, đã chia sẻ với chúng tôi uh, những gì mà chúng ta đã làm uh, trong những năm vừa qua cũng như định hướng trong thời gian tới, uh, đặc biệt là đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực mới về tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam. Uh, có thể nói đó là một lĩnh vực hợp tác hết sức thiêng liêng và quan trọng trong mối quan hệ hợp tác song phương này um, uh, những uh, tiến bộ trong uh, lĩnh vực này cũng sẽ là nền tảng sẽ là đà để chúng ta phát huy hợp tác trong lĩnh vực khác và sau đây thì uh, tôi cũng xin khép lại uh, phiên một và tôi xin nhường cho Brian um, Harding đến từ Ờ, vâng. Viện ờ, Hòa bình ờ, Hoa Kỳ phụ trách về khu vực Đông Nam Á và ông cũng là người đã hiểu rất rõ Việt Nam đã chứng kiến mối quan hệ hợp tác với Việt Nam cũng như là hàn gắn với Việt Nam thì sau đây ông có thể sẽ điều hành phần tiếp theo. Vâng, xin mời Brian. Vâng, xin trọng cảm ơn đại sứ Moose cũng như đại biện uh, Klein và đại sứ Kim Ngọc đã giúp cho chúng tôi có được một cái bối cảnh rõ hơn để có thể hiểu rõ những cái nội dung hợp tác tác ở đây và tôi cho rằng à, đây cũng là cơ sở để giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn uh, các cái vấn đề hợp tác giữa hai bên đặc biệt là về uh, uh, hợp tác về giải quyết vấn đề hậu quả chiến tranh. Tôi rất là vui được điều hành phiên tiếp theo uh, để chúng ta có thể chia sẻ xem là về phía Việt Nam uh, chúng ta sẽ uh, tham gia như thế nào trong sáng kiến mới về tìm kiếm và quy tập uh, hải, uh, hải cốt liệt sĩ Ờ, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có uh, người đầu tiên, uh, khách mời đầu tiên đó là Đại tá Thomas Stevenson, tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Uh, và ừ, Đại tá Stevenson cũng đã tham gia vào lực lượng uh, quân đội của Hoa Kỳ từ lâu và cũng đã tham gia hoạt động hợp tác quốc tế trong nhiều năm. Và hiện nay thì ông cũng là trưởng phòng hợp tác uh, về quốc phòng uh, tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Uh, diễn giả thứ hai đó là bà Anne-Marie uh, Atish Shock là giám đốc của USAID, là cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam à, và bà Esther Shock à, cũng là một trong À, những nhà ngoại giao kỳ cựu của à, Hoa Kỳ trước khi bà đảm nhận vị trí giám đốc của USAID tại Việt Nam à, à và năm 2015 đến 2020 thì à, bà cũng à, đã đóng vai trò rất là quan trọng trong hỗ trợ của Hoa Kỳ với các quốc gia khác à, và tiếp theo chúng ta có um, Ờ, sự tham gia của bà Yestashek với rất nhiều các hoạt động khác nhau tại khu vực ờ, Đông Âu và ờ, diễn giả cuối cùng, uh, khách mời cuối cùng đó là Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515 uh, và Ban chỉ đạo quốc gia 515 là ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Ờ, và được gọi tắt là ờ, Ban chỉ đạo 515 ờ, và Thiếu tướng Trần Quốc Dũng hiện nay là tránh văn phòng của Ban chỉ đạo. Chúng tôi rất vui khi mà Thiếu tướng Trần Quốc Dũng tham gia cùng với chúng tôi trong phiên thứ hai ngày hôm nay và rất mong sẽ hợp tác với Thiếu tướng trong thời gian tới. Vâng, thế thì đầu tiên tôi xin có câu hỏi với Đại tá Thomas Silverton. Thực ra thì Ờ, thiếu tá, à, đại tá có thể cho chúng tôi biết xem Bộ Quốc phòng sẽ làm gì để hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam trong thời gian tới. À, Vâng, xin cảm ơn uh, Brian. Ờ, vâng, à, trước hết thì à, tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn một chút về những nỗ lực hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đầu tiên thì chúng tôi cũng à, muốn nhấn mạnh rằng vào tuần trước thì có một sự kiện hết sức quan trọng, à, đó là à, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang à, và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ à, Lloyd Austin, à, cá nhân họ đã ủng hộ nỗ lực à, tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ à, và à, tất cả điều đó cũng đã giúp chúng ta có thể hiểu rằng mặc dù là một giai đoạn lịch sử sử đầy đau thương giữa hai nước nhưng mà chúng ta đều hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn để có thể vượt qua được những thách thức à, đặc biệt là những thách thức mới chẳng hạn như là covid hay là biến đổi khí hậu hoặc là thách thức ở khu vực biển đông à, và trong chuyến thăm chính thức này thì hai bộ trưởng cũng đã tái khẳng định cam kết à, thực hiện một cái nhiệm vụ hết sức thiêng liêng đó chính là tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ trên cơ sở hiểu rằng là khi đã cử binh sĩ ra chiến trường thì các nhà lãnh đạo phải có trách nhiệm tìm mọi cách để đưa họ trở về nhà khi mà đã hoàn thành được sứ mệnh đó ờ, và, vì vậy cho nên đây thì ờ, với ờ, khuôn khổ tác chiến lược như vậy và đồng thời để có thể thực hiện được sứ mệnh và trách nhiệm thiêng liêng của mình thì chúng tôi cũng tập trung vào cái cạnh hết sức quan trọng trong sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh thông qua sáu trụ cột đầu tiên ở đây đó chính là về tiếp cận thông tin lưu trữ thực ra thì chúng ta cũng biết rằng thông tin lưu trữ có vai trò hết sức quan trọng để có thể uh, hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, phân tích, uh, giúp cho các uh, nhóm uh, tìm kiếm uh, và ở Việt Nam, ở cả trung ương và địa phương để có thể uh, xử lý các cái hồ sơ, các kỷ vật cũng như là các báo cáo tình báo trong chiến tranh và hồ sơ lưu trữ. Uh, và hiện nay thì chúng tôi cũng sẽ có các đối tác ở Việt Nam uh, và họ cũng sẽ có khả năng tiếp cận được với những cái hồ sơ này uh, cũng như các kỷ vật À, trụ cột thứ hai ở đây đó chính là ứng dụng công nghệ. Và chúng ta cũng sẽ mở rộng các cái kỹ thuật cũng như công cụ để có thể tải à, tải lên, lưu trữ, tích hợp và tiếp cận thông tin theo yêu cầu của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Và theo thời gian thì à, các công nghệ như vậy cũng có thể sẽ tích hợp ờ, cả những cái nội dung về tình báo cũng như là sự tham gia của cộng đồng ở trên mạng có quan tâm ờ, và ờ, họ sẽ cùng tham gia với chúng ta và cùng phối hợp với các đơn lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của quân đội và đồng thời chúng ta cũng sẽ thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức viện nghiên cứu các trường đại học vân vân trụ cột thứ ba đó chính là nâng cao năng lực để có thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ đấy nghĩa là chúng ta cũng sẽ tăng cường đào tạo tập huấn chung cung cấp cấp và trang thiết bị để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, khai quật và phân tích xác định pháp y. À, thứ tư đó là à, giao lưu nhân dân. À, có thể nói à, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trong chiến tranh. À, ở đây không chỉ là dựa vào các cái công cụ à, kỹ thuật à, hoặc là tiếp cận những thông tin lưu trữ mà quan trọng hơn ấy, đó chính là à, cộng đồng à, cũng như là sự hợp tác của chúng ta đã xây dựng được trong nhiều thập niên vừa qua và đây chúng ta có sự tham gia của rất nhiều các nhà nghiên cứu, các gia đình à, cũng như các cựu binh. À, cho đến nay chúng ta thấy là à, các nhóm tìm kiếm thì vẫn đang làm việc một cách độc lập, không có sự kết nối. Tuy nhiên thì thông qua giao lưu nhân dân thì hy vọng là các nhóm tìm kiếm như vậy cũng sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng nhau để từ đó chúng ta sẽ giúp cho công tác ờ, tìm kiếm các quân nhân mất tích sẽ được thực hiện một cách đầy đủ nhất, đồng thời cũng sẽ giúp cho chúng ta ờ, có thể kết nối các cái nỗ lực với nhau ờ, và uh, Trụ cột thứ năm ở đây do USAID à, dẫn đầu thì nó cũng phản ánh cách tiếp cận à, tổng thể toàn chính phủ à, để nâng cao năng lực cho Việt Nam để có thể tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ với các cái kỹ thuật phân tích DNA và bà Anne Marie cũng sẽ chia sẻ với chúng ta thêm một số chi tiết. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh những cái nỗ lực chung giữa hai bên để từ đó chúng ta có thể phối hợp với các cái nỗ lực tìm kiếm của ban chỉ đạo quốc gia năm một năm hiện nay và thứ sáu ở đây Ờ, chính là uh, truyền thông. Uh, chúng ta cũng thấy rằng là uh, chúng ta uh, đều có một mục tiêu chung đó là vượt qua được những cái uh, hậu quả của chiến tranh, uh, của bạo lực uh, để hướng đến xây dựng lòng tin cũng như là tăng cường hợp tác và chính sự hợp tác như vậy cũng là một cái minh chứng là chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được một giai đoạn uh, lịch sử đầy đau thương uh, và chúng ta sẽ không lãng quên lịch sử nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ hướng đến hướng về các liệt sĩ và những gia đình uh, chưa tìm thấy người thân của họ Ờ, và ờ, có thể nói rằng ờ, chúng ta cam kết để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng này và cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các gia đình sáng kiến hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ trong chiến tranh với sáu trụ cột như vậy cũng sẽ giúp chúng ta có những kết quả một cách cụ thể trong lĩnh vực này và chúng ta cũng sẽ dành nguồn lực để thực hiện hoạt động đó và ở đây thì tôi cũng xin trọng cảm ơn các đồng nghiệp chúng tôi những người bạn những đối tác chúng tôi tại Hà Nội, Washington, Lâm Bốc và Boston và trước hết thì chúng tôi cũng xin cảm ơn thượng nghị sĩ Lahi, uh, ờ, Tim Racer, uh, uh, Brian Harding và tất cả những người đã uh, giúp chúng tôi có thể triển khai được uh, uh, sáng kiến uh, hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm uh, quy tập hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam và đồng thời cũng xin cảm ơn uh, các uh, đồng nghiệp đến từ Bộ Quốc phòng Hoa uh, Bộ Quốc phòng Việt Nam đặc biệt là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến uh, và Ờ, chúng tôi cũng xin cảm ơn à, Đại sứ Hà Kim Ngọc à, và à, các quan chức của Bộ Ngoại giao và đồng thời Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng đã hỗ trợ chúng tôi trong lĩnh vực này và đồng thời hỗ trợ cho chúng tôi tổ chức chuyến thăm thành công của Bộ trưởng Quốc phòng vào tuần trước. Một lần nữa chúng tôi cũng xin trọng cảm ơn Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Chính văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 515. Một lần nữa xin cảm ơn và xin nhường lời lại cho Brian. Vâng, xin cảm ơn Đại tá Thomas Stevens Johnson à, đã chia sẻ với chúng tôi một cách khái quát à, sáu trụ cột khác nhau trong à, sáng kiến này. Thật ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đảm bảo người dân ở Việt Nam và Hoa Kỳ cũng sẽ vơi đi được những nỗi đau, đặc biệt là khi các liệt sĩ sẽ được trở về với gia đình của họ. À, và Ờ, chúng tôi cũng biết rằng là sẽ có rất nhiều các cái trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Harvard và một số trường khác cũng sẽ ờ, phối hợp với chúng ta trong ờ, chương trình này để có thể chia sẻ các kinh nghiệm cũng như là về mặt công nghệ để có thể triển khai sáng kiến này. Đó cũng là những tin vui rất là vui. Và tiếp theo thì tôi cũng xin nhận lời cho bà giám đốc USAID, bà có thể cho chúng tôi biết hơn, rõ hơn về sự tham gia của USAID trong lĩnh vực này được không ạ? Vâng, xin mời bà. Vâng, xin cảm ơn Brian. À, xin cảm ơn uh, Brian. À, trước hết chúng tôi xin uh, gửi lời chào đến từ Washington. À, xin chào các bạn Việt Nam và tôi cũng uh, rất vinh dự với tư cách là một trong những khách mời uh, trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay về việc thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam Hoa Kỳ và xin cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ và các đồng nghiệp đến từ Bộ Quốc phòng uh, và Ờ, Bộ Ngoại giao ờ, ờ, Hoa Kỳ cũng như là các đối tác tại Việt Nam tổ chức sự kiện ngày hôm nay. tôi cũng xin trọng cảm ơn Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và giải quyết vấn đề của quá khứ của cuộc chiến tranh. và đồng thời tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các đối tác của chúng tôi Ờ, như thượng nghị sĩ Leahy đã nói tức là chúng tôi cũng đã xây dựng mối quan hệ dựa trên niềm tin à, và cam kết ờ, để khắc phục hậu quả chiến tranh và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có cuộc họp à, để có thể xác định những cái lĩnh vực tiếp tục hợp tác à, giữa hai bên trong bối cảnh đại dịch như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn. Đối với chúng tôi ở USAID thì mục tiêu đó là đem lại những cái công nghệ và kỹ thuật phân tích DNA hiện đại nhất, tốt nhất cho Việt Nam Ờ, để từ đó ờ, giúp Việt Nam ờ, tìm kiếm quy tập các hải cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh và đồng thời có thể giúp các hải cốt liệt sĩ được trở về với gia đình của họ. Và vào tháng 7 của năm 2020 thì USAID Việt Nam cũng đã ký ý định thư với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích hay chúng ta gọi là VNO SMP để hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ Ờ, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ phân tích gen, DNA và một số các cái phân tích pháp y khác nữa. Ờ, và kể từ khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ hợp tác này với chính phủ Việt Nam, thì chúng tôi cũng đã phối hợp hợp tác chặt chẽ với cơ quan à, Việt Nam tìm kiếm người mất tích uh, ờ, VNO S&P để hiểu uh, nhu cầu của Việt Nam và đồng thời chúng tôi cũng đã uh, tham vấn với các chuyên gia quốc tế về phân tích DNA để có thể hiểu rõ hơn những công nghệ hiện có để hỗ trợ cho quá trình hợp tác này và để uh, thực hiện uh, sứ mệnh của mình thì chúng tôi cũng đã uh, dành 2,5 triệu đô la uh, trong thời gian 3 năm uh, để uh, tài trợ cho Ủy ban quốc tế về người mất tích hay chúng ta gọi là ICMP, một tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu về tìm kiếm hải cốt các quân nhân trong các cuộc xung đột toàn cầu và bước đầu tiên ở đây à, đó là thí điểm chương trình thử nghiệm công nghệ phân tích NDA tiên tiến à, đối với các hài cốt được tìm thấy tại Việt Nam. Và việc thí điểm này cũng sẽ giúp chúng ta xác định những công nghệ và quy trình phù hợp nhất à, trong bối cảnh Việt Nam. À, sau đó thì chúng tôi cũng sẽ uh, chuyển giao công nghệ uh, cho các uh, phòng lab tại Việt Nam để từ đó có thể nâng cao năng lực phân tích DNA cho Việt Nam và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với cách tiếp cận uh, ứng dụng công nghệ nghệ mới này chúng tôi có thể giúp cho chính phủ uh, xây dựng một hệ thống phân tích uh, ờ, DNA à, ờ, có đủ khả năng à, xử lý thông tin từ một cái số lượng rất lớn các bộ hài cốt à, nhanh hơn rất nhiều so với tiến độ hiện nay và chúng tôi cũng ước tính là sử dụng cái cách và công nghệ hiện tại thì nhiệm vụ này chúng ta có thể sẽ giúp cho à, Việt Nam à, có thể à, Ờ, thực hiện công việc rất là nhanh chóng chứ không phải mất à, nhiều thập niên tới đây. À, trong bối cảnh hiện nay Việt Nam vẫn còn khoảng 850.000 à, liệt sĩ mất tích à, và à, ngoài việc à, hợp tác trong lĩnh vực à, phân tích DNA thì à, USAID cũng hợp tác với cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích à, để đánh giá toàn diện nhu cầu tìm kiếm à, bàn giao hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh cho gia đình và người thân của họ và đồng thời chúng tôi cũng sẽ à, triển khai hoạt động này vào mùa thu năm nay và đồng thời cũng sẽ à, phối hợp chặt chẽ với chính phủ và và năm nay thì chúng tôi cũng đã ưu tiên uh, hợp tác với uh, cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích uh, và các bên có liên quan của chính phủ để có thể chuẩn bị một kế hoạch dài hạn uh, trong quá trình hợp tác của mình uh, và sự hỗ trợ này thì có thể bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, uh, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và cung cấp trang thiết bị uh, và có một lĩnh vực uh, hợp tác quan trọng nữa ở đây chính là uh, tạo điều kiện uh, uh, xây dựng uh, cái khuôn khổ uh, toàn diện Ờ, để từ đó giúp à, tìm kiếm và quy tập và hài cốt liệt sĩ. À, quy trình này cũng sẽ giúp chúng ta xác định được vai trò chức năng của tất cả các bên có liên quan, các đối tác, à, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Quốc phòng cũng như là các đơn vị, các cơ quan thuộc khối công và khối tư nhân và đồng thời chúng ta cũng có thể giúp à, các đối tác chính phủ à, có thể à, xây dựng ngân sách cũng như là tìm kiếm nguồn lực tài chính để thực hiện hoạt động này trong dài hạn. Và mục tiêu của chúng tôi đây là đảm bảo Việt Nam sẽ thực hiện một cách thành công ở ờ, quá trình tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh và làm bớt đi nỗi đau cho bao gia đình đã mất người thân của họ. Ờ, và sự hỗ trợ ờ, phân tích DNA cũng chỉ là một phần trong quá trình hợp tác rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ với Việt Nam để có thể bàn giao các hải cốt liệt sĩ cho gia đình của họ. Và từ kinh nghiệm tìm kiếm hải cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích thì chúng tôi biết rằng đây cũng sẽ là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất mà chính phủ có thể thực hiện và chúng tôi rất rất mong uh, Việt Nam sẽ thành công trong lĩnh vực này. Và một lần nữa xin cảm ơn uh, các bạn đã mời tôi tham dự sự kiện đặc biệt ngày hôm nay uh, và đồng thời cũng xin cảm ơn Brian uh, đã đặt câu hỏi cũng như là uh, mong muốn sẽ được hợp tác với các bạn trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, xin à, cảm ơn bà uh, Anne Marie đã chia sẻ với chúng tôi uh, những gì mà UNSAID sẽ thực hiện uh, cùng với Việt Nam và định chất uh, đổi mới tại Việt Nam. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin uh, uh, kết nối với Thiếu tướng Trần Quốc Dũng. Uh, Thiếu tướng có thể cho chúng tôi xem là Ban chỉ đạo năm một năm sẽ có kế hoạch hợp tác với Hoa Kỳ là như thế nào uh, trong uh, vấn đề này. Vâng, xin mời uh, uh, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng. À, kính thưa Ngài Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ. Kính thưa bà Leigh Gann, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Viện Hòa bình Hoa Kỳ. À, kính thưa đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và kính thưa đồng chí Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa các quý vị đại biểu, trước hết thì tôi xin chân thành cảm ơn Viện Hòa bình Hoa Kỳ đã tổ chức sự kiện này để hai bên cùng trao đổi qua đó hiểu rõ hơn về thiện trí và sự nỗ lực của các bên trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam nói chung và tìm kiếm quy tập hải quân liệt sĩ Việt Nam nói riêng, làm cơ sở để đề ra phương hướng hợp tác hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Đây là nội dung hợp tác có nhiều ý nghĩa trong quan hệ song phương được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm thúc đẩy. Như các ngài đã biết, chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa hơn 45 năm nhưng hậu quả còn hết sức nặng nề. Và hiện nay, Việt Nam còn khoảng 200.000 bộ hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm quy tập. Trong khi đó, công tác này thì ngày càng khó khăn do chiến tranh ác liệt kéo dài, thời gian chôn cất liệt sĩ thì đã lâu, thiếu thông tin về nơi hy sinh và nơi chôn cất ban đầu. Và hầu hết các nhân chứng biết thông tin về liệt sĩ mộ liệt sĩ tuổi đã cao, trí nhớ giảm, tài liệu lưu trữ thì không đầy đủ. Do đó, chúng tôi cho rằng hợp tác quốc tế, nhất là với Hoa Kỳ, nhằm thúc đẩy hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này là một trong những giải pháp quan trọng và hiệu quả. Tháng 7 vừa qua, tháng 7 năm 2014 thì nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đoàn Ban chỉ đạo quốc gia 1237, nay là Ban chỉ đạo quốc gia 515, đã thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng và một số tổ chức cá nhân Hoa Kỳ để trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh mất tích mất trong chiến tranh và hai bên đã thống nhất sẽ nghiên cứu xem xét thiết lập cơ chế xác định tổ chức hợp tác về cung cấp thông tin tìm kiếm hải cốt liệt sĩ Việt Nam đồng thời khẳng định đây là việc làm có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc và kể từ đó đến nay thì đã có sự tiến triển rất tốt về lĩnh vực này. Ngày 29 tháng 7 năm 2021 vừa qua, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính Hải cốt liệt sĩ Việt Nam và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm quy tập Hải cốt liệt sĩ Việt Nam. Lễ ký kết đã có sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo hai nước và văn bản thỏa thuận hợp tác mà Bộ Quốc phòng hai bên đã ký kết, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, qua đó giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về nỗ lực của hai bên trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và trong lĩnh vực tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ nói riêng. Để thực hiện hiệu quả bản ghi như này thì chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ như ngài Thomas Steven đã nêu trong 6 trụ cột vừa qua tôi thống nhất cao và tôi xin được khẳng định lại và làm rõ hơn đề nghị các ngài cung cấp thông tin tài liệu kỷ vật có liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh mất tin mất tích trong chiến tranh từ nhiều nguồn mà phía Hoa Kỳ đang có, ví dụ như nhật ký các trận đánh, tài liệu các tác chiến, sơ đồ, tọa độ, vị trí chôn cất liệt sĩ. Tổng hợp các tài liệu có liên quan, đối chiếu so sánh và sàng lọc thông tin, số hóa dữ liệu bằng công nghệ từ các hồ sơ sẵn có chuyển cho văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ để hỗ trợ chúng tôi nghiên cứu và tìm kiếm các hải cốt liệt sĩ có hiệu quả. Thứ hai là vận động các tổ chức cá nhân, đặc biệt là cựu chiến binh Mỹ đã từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam, sưu tầm, chia sẻ, cung cấp cho Việt Nam những thông tin, tài liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ của Việt Nam. Đây là một cái kênh hợp tác đã rất có hiệu quả trong thời gian vừa qua. Thứ ba là chia sẻ kinh nghiệm trong tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ à, và năng lực nghiên cứu phân tích nhận dạng hải cốt liệt sĩ với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Thứ tư là hỗ trợ đào tạo và trang thiết bị kỹ thuật cho Việt Nam để tiến hành công tác nghiên cứu, điều tra và khai quật những khu vực, những vị trí có hoặc có thể có hài cốt của quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin mất tích trong chiến tranh. Trong quá trình đó thì cần tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, cung cấp thông tin tài liệu thông qua đường ngoại giao, qua thư điện tử hoặc cử chuyên gia trực tiếp cung cấp và xác nhận thông tin, gặp gỡ trao đổi theo định kỳ hoặc khi cần với mong muốn nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ngài Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cùng các quan chức, cơ quan, tổ chức liên quan của phía Hoa Kỳ đã luôn tích cực ủng hộ và hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung và trong lĩnh vực tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ Việt Nam nói riêng. Một trong những nội dung hợp tác mang tính nhân đạo, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Xin trân trọng cảm ơn các ngài và các quý vị. Thank you very much, General. Vâng, xin ờ, cảm ơn uh, Thiếu tướng ờ, Trần Quốc Dũng. Chúng tôi biết rằng là các đồng nghiệp chúng tôi tại Hà Nội thì cũng rất mong muốn được hợp tác với uh, Việt Nam uh, và chúng tôi cũng rất mong là hai bên cũng sẽ hợp tác uh, thông qua USAID để thảo luận các vấn đề này một cách chi tiết hơn uh, trong thời gian tới uh, với sự tham gia của các bên có liên quan tại Hoa Kỳ nữa. Uh, thưa các quý vị cũng sắp hết giờ rồi. Một lần nữa tôi uh, cảm ơn uh, các khách mời đã tham gia cùng với chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Uh, tôi cho rằng uh, đây cũng sẽ là một công tác đầy thiêng liêng <laughs> cũng như là hết sức có ý nghĩa và tôi hy vọng rằng là uh, uh, trong tương lai thì USAP cũng sẽ tiếp tục uh, tổ chức các cái sự kiện và đồng thời chúng ta cũng sẽ lắng nghe những cái kết quả Ờ, trên thực tế và tôi rất mong ờ, các ờ, quý vị đang tham gia sự kiện ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như là giải quyết các cái hậu quả của chiến tranh và đồng thời thúc đẩy quá trình tăng cường niềm tin và đồng thời thúc đẩy hơn nữa quá trình hòa giải giữa hai nước thông qua các cái cuộc thảo luận và đối thoại song phương và đồng thời giải quyết Ờ, những vấn đề có liên quan đến hậu quả chiến tranh trong đó có vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn ờ, rồi ờ, tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và đồng thời chúng tôi cũng mong muốn với mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong những năm vừa qua cũng sẽ là nền tảng tốt cho những năm tới đây trong những thập niên tiếp theo và tôi xin khép lại phiên thứ hai trong phần thảo luận ngày hôm nay và như tôi cũng đã nói chúng tôi cũng sẽ tổ chức một sự kiện tiếp tiếp theo uh, trong thời gian tới đây để tập hợp các gia đình uh, có người thân đã được tìm thấy để chúng ta có thể thấy được tác động của hoạt động này đối với con người là như thế nào. Uh, chúng tôi rất mong các quý vị chúng ta sẽ tiếp tục uh, tham gia với chúng tôi trong sự kiện tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các quý vị uh, đã tham gia cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn các khách mời cũng như là các diễn giả và các quý vị đang theo dõi sự kiện. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn uh, bà Liz Grant, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Xin cảm ơn tướng thứ đại